ngoài này gian say trắng nhật ký anh lưu sau đây nhưng thói quen em mỗi ngày hãy ăn ghen dân dối trẻ lối đi trên đường về khi em sẽ say anh ngồi đây nghĩ điều anh xưa nhất làn mắt em nơi đông người quen nắm tay em yêu anh thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào anh yêu ít thôi nhưng dài lâu hoa trên giấy không xương hoa vẫn nở thương ai rồi dù chẳng chờ vẫn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 trái tim tan mong mưa rơi ốm mềm làm lệ nhòe mi cay lòng đau lắm em nhưng sao níu tay em lại nhìn vào bầu trời có riêng ta đoạn đường về nhà hoa cô lưu dòng người vội vàng bước nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy một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 dòng người vội vàng bướm nhanh qua người con đấy sao chẳng thấy một bài nhàn buồn viễn cho ta nỗi niềm còn lại với hương hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa Anh ơi em làm gì sai Sao anh nỡ buông câu dừng lại Anh ơi em làm gì sai Sao anh yêu thêm người thứ hai Em thương anh thật lòng đấy Sao anh không thương em thật lòng Tình cảm đó anh coi là số không con tim anh thay lòng để niềm đau thay bao mặn nồng bước chân em đi về chẳng còn ai mong được sắm hai ba năm dòng để giờ nghe tin anh đi theo người nước mắt hoa tiếng đau người đằng sao bao ngày trông mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ sập buồn rơi xuân đưa tay dấu vội vàng đem niềm tin xa phương xa trái tim gửi gắm quê nhà giờ về đây lấy ân đem vững cho người ta cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tương tư tàn hoa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu chẳng âu lo bên nhau hắng van câu hò đến thâu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau lâu phải chẳng anh đem tình yêu cho người khác mười hai bên nước đụng trong đời anh sẽ vui nhiều không hay là nước mắt ước mi lưng chồng dạy ta chia tay tan phải giấc mơ một lý do em sẽ thôi mong chờ vì anh là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như ta mất nhau rồi cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu từng tư tàn hoa phai nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi sống yêu ban đầu Chẳng âu lo bên nhau hát vang câu hò Đừng thâu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau lâu Phải chẳng anh đêm tình yêu cho người khác mười hai bên nước đục trong đời anh sẽ vui nhiều không hay là nước mắt ước mi lưng trong? Mọi nơi trang giấy trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen anh mỗi ngày hay hơn ghen dẫn dối sẽ lôi đi trên đường về khi em giấc say anh ngồi đây vì điều em sợ nhất lạc mất anh nơi đông người quen nắm tay anh mơ rồi vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào em yêu ít thôi nhưng sai lâu thôi ai không nhiều vì tình trường hôm hay đưa đón đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại ít thôi nhé anh hơi để yêu vội quen nhau để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì em đã hứa hứa sẽ mãi bên anh đến khi anh còn chờ thì thôi nghe anh hơi em cũng quen nhau chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau tự nhiên không nhìn hello anh sơn Ngoài này gian say trắng nhật ký anh lưu sau đây Nhưng thôi quen em mỗi ngày Vậy anh ghen dân rồi